thì à, cái đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta ấy thì chúng ta cũng chiến thắng được bạch thủ lô là có 5 năm anh em nhé cả 5 năm và 00 thì chúng ta ăn được cả cặp này phải không ạ về phần đề của chúng ta thì hơi tiếc một chút là cái chạm 1 của chúng ta thì gãy mất rồi chỉ còn một cái chạm 9 này thôi chạm 9 này của chúng ta thì nuôi đến ngày 20 20 tháng 10 phải không ạ thì à, ngày hôm nay là ngày 19 ngày mai nữa thì anh em cố vào cái chạm 9 này cho mình anh em nhé lốt hôm nay và ngày mai còn nô khung của chúng ta đây thứ sáu thứ bảy chủ nhật phải không ạ thứ bảy ngày 15 tháng 10 đây thì chúng ta đã ăn được con 00 này ngày thứ hai phải không ạ chủ nhật thì chúng ta ăn được con 5 năm thì con 5 năm thì mình bắt cho em là bạch thủ thì chúng ta chiến thắng được con 5 năm và con 00 anh em nhé thì anh em tiếc gì một like để ủng hộ kênh chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ anh em vào bờ anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 719 người đã like video cho mình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 chốt số thì mình sẽ giới thiệu qua về phần Zalo này 0566517326 anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì chúng ta có thể kết bạn với số Zalo này để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k theo mãi mãi đó Zalo 0566517326 rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu đè lui của chúng ta thì ngày thứ ba hàng tuần anh em nhé đường cầu này của chúng ta thì nó à, khá là ổn thứ ba ngày 20 tháng 9 này ở giải đặc biệt con số thứ tư ở giải đặc biệt này chúng ta ghép xuống dãy tư cho mình chúng ta là bộ đề 12 121 này, 171 này, 626 này và 676. Đường cầu này của chúng ta thì à, chỉ có 8 số thôi. ngày 20 tháng 9 này thứ ba ngày 20 tháng 9 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu chúng ta không ăn ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu đề về 12 thì chúng ta đã ăn được con 12 này trong bộ đề 12 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần chúng ta có bộ đề là bộ đề 14 Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 27 tháng 9 này thì mình sẽ đi test cho anh em. Ngày đầu tiên đề về 46 này thì chúng ta đã ăn được con đề 46 này trong bộ đề 14 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ năm này 6 này thứ bảy này đề về 19 phải không ạ ăn tiếp vào 19 chủ nhật thứ hai này đề về 69 này ăn tiếp vấn đề 69 thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề kép 55 55 của chúng ta thì có 55 này 00 này và 505 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 50 thì chúng ta ăn được con 50 này trong bộ đề 55 tiếp tục phiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần chủ nhật thứ hai thứ ba ngày 11 tháng 10 này của chúng ta thì có bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 535 và 585 để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày 11 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 53 thì chúng ta đã ăn được thẳng con 53 này trong bộ đề 03 tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 18 tháng 10 này chúng ta đề về 53 thì chúng ta tiếp tục ăn được con 53 lần thứ hai trên tuần anh em nhé thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì cái tuần này anh em vào lui cho mình là cái bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 đường cầu này của chúng ta thì khá là đẹp anh em ạ khá là đẹp cá nhân của mình thì rất kết cặp 5775 này xong trong thủ đề anh em nhé 5775 tí nữa thì mình sẽ bắt cho em làm về một cái chạm đó tí ở cái bảng chốt số về đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em cũng để ý luôn ở đây cho mình thứ ba ngày 20 tháng 9 này giải tư anh em nhé lô cung thì không làm cho anh em thất vọng phải không ạ lô cung của chúng ta thì ăn dàn luôn thứ ba chơi thứ tư này mình sẽ test cho anh em nhé chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cặp 4994 thứ tư của chúng ta thì ăn được con 94 này 94 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 94 giải 7 và con 94 của chúng ta về ở giải 3 này thì chúng ta ăn được con 94 này ngày đầu tiên tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 27 tháng 9 này thì chúng ta có cặp lô khung 9119 để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu chúng ta không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 91 này ăn được con 91 này đúng không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 của chúng ta thì cặp lô khung 868 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 68 anh em nhé ăn được con 68 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần cho mình thứ ba ngày 11 tháng 10 này của chúng ta thì có cặp 5225 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 25 này phải không ạ con 25 này của chúng ta về ngay giải nhì này đó thì chúng ta ăn được 25 tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 18 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có cặp 1551 anh em nhé 1551 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình đó anh em nào mà tin tưởng ở cái đường cầu lô khung của mình thì anh em cũng có thể là vào được hoặc là chúng ta tham khảo thôi anh em nhé còn những con số mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% nên cân đối vào tiền làm sao hợp lý là được anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta thì về phần đề này về phần đề này thì mình sẽ bắt cho anh em là cái chạm năm cứng anh em nhé chạm năm cứng chạm năm cứng và cái bộ đề 12 anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào cái bộ đề 12 này không thì chúng ta đánh cái chạm năm cứng này của mình em nhé đề gần đây của chúng ta thì quay thì cũng khá là xương nên là anh em cân đối vào tiền làm sao hợp lý là được anh em nhé đó về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì